प्रवाह पार्वतस्थले गणन्तरि गलज्जल प्रवाह पार्वतस्थले गणन्तरि गलज्जल प्रवाह पार्वतस्थले गणन्तरि गलज्जल là không có giả tạo ba lên tiếng là không có nói xạo nói ít làm nhiều chứ cuộc đời nó tăng cao mà thương anh khen vậy thương long thể khi đã xuống tay như là lương trong bể hàng sống hoặc cho nó chết một ai lượng vòng tao về có như tình nhạc pride sáng ra ra hơn dù là mong đủ chi một lòng chờ che anh em tháng ngày sự bao đồ trắng thay đen luôn mang tình nghĩa lên trên bao nhiêu nỗi đau nhận hết chúng ta đã sát trong tay anh em dù đúng hay sai có bán rừng mới chơi lâu dài